ta Việt Nam chưa tay sao mày chăm vợ muốn trong người đổ tiền được tiền được phải châm trước tên ta là bất Việt man được phải chất Việt cầu ta là bất biến này ta là tất nhiên nhạc cái gì ta mà không biết tắt lời sao vẫn là ta vẫn là sao để cắt như tao không ta vẫn đâu còn phải sắc như dao câu giờ vẫn cắt vẫn đâu có cắt chữ nào rap thì để cần nhiều hơn thế rap thì để cần liều hơn thế rap Việt không cần có mấy thằng ngu thêm dầu thơ thay thơ tôi cũng vẻ thật cuộc chiến đầu what popping what popping what popping what popping you nothing you nothing you nothing you